Thưa quý vị, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, các sàn giao dịch kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến và trở thành sự lựa chọn của đông đảo người sử dụng. Khác với sàn giao dịch truyền thống với nhiều giấy tờ, quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian, các sàn giao dịch kỹ thuật số thế hệ mới đa phần áp dụng công nghệ blockchain. Đây là công nghệ hiện đại cho phép người dùng có thể mua bán tài sản một cách chủ động, không cần phải thông qua bên trung gian blockchain sẽ mã hóa giao dịch và cho phép chia sẻ trên sàn giao dịch kỹ thuật số thay vì lưu trữ thành tài liệu nội bộ giống như sàn giao dịch truyền thống. WeFinex là sàn giao dịch công nghệ blockchain đầu tiên cho ra mắt tính năng sao chép lịch sử giao dịch. Tính năng mới này giúp cho người mới dùng học hỏi được cách giao dịch của nhà đầu tư hàng đầu trên sàn giao dịch. Từ đó nhanh chóng nắm bắt được sự biến động của thị trường, tăng cơ hội giao dịch thành công cho bản thân. Khi mình tham gia trải nghiệm về cái sàn giao dịch WeFinex ấy, mình à, nhận thấy cái sự à, cái mà mình đánh giá cao đó là yếu tố về sự đơn giản à, đơn giản à, từ cái việc là giao dịch à, cái giao diện thân thiện và cái thao tác giao dịch đơn giản cũng như là cái à, cái cặp giao dịch ở trên à, thị trường này nó chỉ có một cặp và nó giúp cho nhà đầu tư à, cái thứ hai là cái biên độ lợi nhuận là cao hơn so với các sản giao dịch khác và cái thứ ba là ở đây thì cái sàn giao dịch Quicklex này nó không có những cái phí ẩn tức là cái phí giao dịch rất là thấp và các cái cái cái phí tiềm ẩn và sau đó là phí tranh lệch giá là không có. Cái lý do để mà tôi chọn sàn Quickfinex là nơi để giao dịch thì đó là một cái sàn blockchain có giao diện à, thân thiện và nhanh chóng. À, thêm một điều nữa quan trọng đó là sàn blockchain có cái ví tuyệt mật và an toàn tuyệt đối. Thì đây cũng là cái điều mà tôi và cũng như rất tất cả những cái nhà giao dịch đầu tư khác cũng chọn nên là các bạn hãy yên tâm khi mà chọn WeFinex là nơi để giao dịch lâu dài. Bên cạnh đó, WeFinex còn có ưu điểm tạo ra hợp đồng thông minh trên blockchain, giúp người dùng quản lý tài sản một cách minh bạch, tạo dựng niềm tin khi thực hiện giao dịch trên sàn này.